Vâng, xin chào các fan yêu quý của đồng hồ Casio nhé. Vâng, hôm nay đồng hồ Dương à, Quát chúng tôi à, làm một video theo yêu cầu của một số anh em là hướng dẫn cách chỉnh giờ, à, ngày tháng cũng như là báo thức à, cho mẫu đồng hồ AM 1300. Vâng, thì à, mẫu đồng hồ AM 1300 này thì anh em cũng nhiều người dùng rồi. Vâng, gần như ai cũng biết mẫu AM 1300 của thương hiệu Casio đến từ Nhật Bản này đây là một mẫu đồng hồ cũng bán rất là chạy nó cũng gần như là một dấu ấn của một thế hệ đi trước ngày xưa bởi vì ai mà đã từng được sở hữu một mẫu đồng hồ AE 1300 này như ngày xưa cũng gọi là có điều kiện đấy anh em nhé thì bây giờ thì nó mới rẻ như bây giờ thôi chứ ngày xưa cái giá thành của em nó cũng khá là cao gần như là cũng phải là Ờ, gia đình có điều kiện thì mới mua nổi cho con cái mẫu đồng hồ này Vâng, thì hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách chỉnh giờ của mẫu đồng hồ IM 1300 đang có mặt tại hệ thống đồ hồ giới quát của chúng tôi. Vâng, thì anh em xem video nhớ like, share và chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồ hồ giới quát chúng tôi anh em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào bắt đầu thôi. rồi trước mắt anh em đây là mẫu đồng hồ AM 1300 Đấy, VKH 4A VDF có giá là 1 triệu 086 nghìn Vâng đây là hàng chính hãng do anh quê là nhà phân phối đồng hồ Casio tại Việt Nam à, này phân phối à, và bảo hành cho em nó Vâng chế độ bảo hành của em nó là máy 1 năm và pin 18 tháng thì con này thì pin của nó những 10 năm thì tôi nghĩ là bảo hành 18 tháng thì nó chuyện đếch gì đúng không anh em Vâng bây giờ chúng ta chỉnh giờ của mẫu đồng hồ này anh em nhé vâng như anh em nhìn thấy thì trên mặt IO này thì cái phần à, hôm nay là ngày à, vâng hôm nay là thứ sáu và ngày 16 tháng à, 9 năm 2022 mẫu đồng hồ này đang bị đi sai giờ vâng bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cho em nó về đúng thời gian thực bây giờ anh em nhé À, vâng, như anh em đã biết thì trên mẫu đồng hồ này nó có bốn nút là chớt này, nút like và nút mode và nút start. Rồi, thì ta đầu tiên ta sẽ nhấn vào nút chớt, nhấn giữ nút chớt này. Rồi, khi thấy cái phần à, dây này Ờ, dây này nhấp nháy như thế này rồi bắt đầu ta sẽ nhấn vào nút mốt và lấy đi rồi thì à, ở trên này thì nó có các múi giờ quốc tế với nhau thì đây nó đang là múi giờ của Tokyo rồi ta sẽ chọn nó về múi giờ BKK là múi giờ Hà Nội à, Jakarta đây ta sẽ nhấn tìm BKK đấy, Singapore đấy BKK BKK là Bangkok này à, Hà Nội Jakarta đó anh em nhé rồi ta sẽ lách tiếp này và nhấn vào nút mốt để lách nó đi rồi bây giờ đang là 3 giờ 15 16 bây giờ hiện tại nó đang là 9 giờ ta sẽ chuyển nó di chuyển nó về thành 3 giờ hai cái nút này là nút tăng giảm anh em nhé đấy nút hai nút này này là nút tăng giảm rồi ta sẽ chuyển nó về 3 giờ rồi bây giờ ta nhấn tiếp vào nút mốt để mà chỉnh sang phút hiện tại là 3 giờ 16 ta sẽ chuyển cho nó thành 16 nào rồi 16 rồi rồi ta nhấn tiếp vào nút mốt rồi ta next tiếp đi à, vâng hiện tại bây giờ chúng ta đang là tháng 9 mà ở đây nó đang là tháng 4 thì ta sẽ tăng nó lên đó ta sẽ tăng nó lên tháng 9 đây ok rồi ta nhấn tiếp nút mốt hôm nay là ngày 16 rồi ta sẽ di chuyển cho em nó thành 16 nào quá rồi rồi ngày 16 này ta sẽ di chuyển tiếp ta nhấn nút bốt vâng bây giờ thì à, nó sẽ quay lại anh em nhé để chúng ta sai ở đâu thì ta có thể chỉnh ở đấy luôn rồi ta sẽ nhấn tiếp này mốt này đó thì à, ta cần chỉnh ở đâu sai thì ta sẽ chỉnh lại còn nếu không sai thì ta kết thúc cho cái quá trình cài đặt này rồi ta nhấn vào nút đã chốt là ta sẽ cài đặt xong cho em nó thì hôm nay là ngày thứ sáu này và ngày là ngày 16 tháng 9 vâng 3 giờ là 18 phút ok đấy thì ta đã chỉnh giờ xong cho em nó như thế và rất là dễ đúng không anh em rồi bây giờ ta muốn chỉnh báo thức cho em nó thì ta làm nào rồi ta sẽ đi tìm alarm ta sẽ nhấn vào nút bút này để đi tìm alarm anh em nhé đâu alarm đây đó alarm đây bảo làm báo thức rồi ta sẽ nhấn vào nút trước nhấn giữ nhé rồi đây là 12 giờ 00 bây giờ ví dụ ta muốn hẹn là 6 giờ 30 buổi sáng để ta dậy rồi đây ta sẽ nhấn tiếp ta sẽ nhấn vào nút start này rồi 6 giờ rồi ta sẽ nhấn nút bút để điều hướng cho em nó vâng ta sẽ nhấn cho nó thành lên 30 nhấn vào nút start này 30 thì ta dừng lại rồi 30 rồi vâng như thế là ta đã chỉnh xong là 6 giờ 30 rồi anh em nhé rồi bây giờ ta kết thúc cho cái quá trình cài đặt này ta sẽ nhấn vào nút át trước này ok thì 6 giờ 30 buổi sáng hàng ngày nó sẽ kêu cho anh em anh em nhé nó sẽ kêu tít tít cho anh em để báo thức cho anh em rồi trên đây thì tôi vừa mới hướng dẫn cho anh em cách chỉnh giờ ngày tháng năm cũng như là à, báo thức cho mẫu đồng hồ 1300 VKH này vâng anh em có thắc mắc gì à, hoặc là có cần hỏi đáp thêm cái gì thì cũng có thể comment dưới video này để chúng tôi giải đáp cho anh em trong thời gian tới Vâng, anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồ giao quan chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi à, à, hướng dẫn à, cái cách chỉnh đồng hồ Casio nói riêng và những mẫu đồng hồ khác nói chung. Vâng, bây giờ tôi xin à, kết thúc video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.